thì tất cả các bạn thì hôm nay mình sẽ à, giới thiệu cho các bạn một cái à, mẫu sao cạc của Golang đó là Rubis 22 thì ở à, bên ngoài thì đại khái nó sẽ là như thế này thì trong thùng thì Rubis 22 nó sẽ tặng cho các bạn một cái dây computer USB computer thì đây là cái à, Golang Rubik 2x2 đầu tiên chúng ta sẽ đi vào những cái à, line in vào đây là lỗ tai nghe à, chỉnh được cái à, âm lượng của tai nghe luôn đây là volume tổng volume à, out tổng còn đây là cái này để cho về chỉnh cái volume bên bên bên bên, bên trái bên phải left trái nói chung là để chỉnh cho hai cái like ở đây thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn hai cái like nhất là like 6 ly và like um, Canon thì ở phía sau thì à, ở đây nó có hai cần gạt một là các bạn sử dụng cái à, nếu chúng ta gạt ở đây thì chúng ta sử dụng nguồn bằng cái uh, à, USB computer nó đã tặng kèm trong thùng còn không thì chúng ta sẽ sử dụng cái DC tức là nguồn ở ngoài thì chúng ta gạt ở đây để chúng ta sử dụng nguồn à, đa phần là mình thấy các bạn sẽ sử dụng cái nguồn này nhiều nhất đây thì nó sẽ có hai cái MIDI MIDI in và MIDI out ha. ở đây chúng ta có các kênh này, ốp này à, stereo mono để chúng ta có thể gộp à, hai cái line thành một hoặc là chúng ta đưa về stereo đấy ở đây là cái layout dành cho 6 ly ao này để chúng ta ao qua những cái à, lo à, để chúng ta kiểm âm ấy là khá nói chung lần này là hai nhân hai nên là những cái uh, chi tiết và những cái đường line in out nó chỉ hạn chế thôi các bạn nó không có ao nhiều nếu các bạn còn muốn ao nhiều thì chúng ta có những cái rubit 2 x 4 hoặc là 4 x 4 của Golang cái này cầm rất chắc tay các bạn rất là nặng thì với sản phẩm này á, thì nó sẽ hỗ trợ cho bạn các hệ điều hành như là Mac Windows và iPad Windows từ Windows 7 nhưng mà mình khuyên các bạn nên sử dụng Windows 10 Windows 10 thì nó sẽ hỗ trợ ờ, tốt hơn chúng ta cài driver nó sẽ ít phức tạp hơn thì à, đây là clip đầu tiên để mình mở thùng cho các bạn xem cái sản phẩm này như thế nào và nó sẽ tặng kèm những à, những cái à, cái gì ở trong cái uh, sản phẩm uh, Roland Rubis 22 này nếu các bạn nào có nhu cầu mà muốn tham khảo muốn mua sản phẩm thì các bạn cứ lít xuống bình luận mình có để cái đường link ở dưới đó để cho các bạn tham khảo thì ở clip sau thì mình sẽ test cho các bạn những cái line in và layout vào để cho các bạn thấy được cái cái cái nguồn âm thanh mà nó lấy vào và nó xuất ra à, nó có tốt không nghe nó có đầy đầy đặn không nha Cảm ơn các bạn đã xem video nha Hẹn gặp lại các bạn ở video sau